con đường hoạt động của chị buồn cũng nhiều nhưng mà vui thì cũng nhiều giống như ông trời cho mình cái điều gì mà thật sự là tốt đẹp may mắn thì sẽ lấy mình cái khác ừ. ừ thì chị đúng là mình là... được cái hào quang đúng phía rồi. sau hào quang mình sẽ rất nhưng là mà thật sự cái ờ, tận ở trong trong lòng chị trong suy nghĩ chị từ nhỏ đến bây giờ đó cái hào quang đó là tự chị ờ, chị mê nghề chị cố gắng chị hát thôi chứ thật sự ra chị không có thích cái hào quang tại vì mỗi lần một cái hào quang một cái điều gì á, là ở trong nghề nghiệp chị tới đó thì y như rằng sau đó nó sẽ có một cái một cái điều mà nó không nó không may mắn đến với chị nhất là cái chuyện tình cảm trong cuộc đời đi hát của chị ha mấy chục năm rồi đã có rất nhiều lần chị nói là chị sẽ xin tri tổ nghiệp cho chị đừng đi hát nữa quá trình mà đi diễn ờ, cải lương thì em thấy là chị với anh ờ, vũ linh là giống như một cái cặp ờ, giống như người ta gọi là cặp sóng thần thì trong cái quá trình mà chị với ảnh đi diễn ăn ý trên sân khấu nhưng mà ngoài đời thì là chị và anh có cái sự thân thiết không hay có những cái kỷ niệm nào mà chị nhớ nhất về cái ờ, sự nghiệp đi diễn với anh anh, thì, anh ờ, Linh đối với anh Linh á thì ờ, mà không phải riêng cá nhân mình chị anh Linh anh hát rất là nhiều à, cô Đào giống như chị Đà Linh rồi chị Phương Hồng Thủy rồi Ngọc Quyền rồi Thoại Mỹ rồi sau này là Tú Sương với Trinh Trinh ừ. anh hát cùng với Linh cũng đều thích hết á Tại vì ảnh hát ảnh rất là, là nâng đỡ cho cái người à. bạn diễn Từ cái chỗ nâng đỡ sau đó, đó thì sẽ thành cái diễn mà liên kết với nhau và cái thời điểm đó em có nghe nói là chị với anh Vũ Linh là là hai người có yêu nhau à? Thì à, cái đó là tình yêu trên sân khấu thôi ra đời chị với ảnh cũng cãi miết hả <laughs> thì đó là cái góc bất phía sau hậu ờ, trường á nhiều khi chị với ông cãi nhau hả là không có nhìn mặt nhau luôn á ok vậy lớn mặt nhỏ nhưng mà bắt đầu cái cảnh kia ra là phải ôm nhau phải thánh thiết <laughs> ủa vậy hả ờ, có nghĩa là ở trong vừa vừa diễn ở trong hậu trường là cự nhau xong ra rồi. ôm nhau ôm nhau thánh thiết lắm mà, mà diễn mùa mẫn luôn mua mẫn luôn rồi chừng dứt cái cảnh đó xong vô là giận tiếp ờ à, vậy đó <laughs> ờ, vậy đó vui vậy khi mà ở Việt Nam á chị cũng là một cái người rất là là thành công nè cũng có nhà cửa đúng không có xe cộ có công danh sự nghiệp mà khi mình qua Mỹ có nghĩa là mình bắt đầu lại từ đầu đúng mình trở lại con số không ừ. chị có cảm thấy bị áp lực hay là chị lo lắng hay là chị cảm giác bị tiếc nuối không tiếc nuối thì à, chị không có tiếc nuối nhưng mà chị có lo lắng không biết sắp tới thì mình sẽ làm sao nhưng mà ở trong đầu chị cũng phải nói là phải cố gắng cố gắng người ta sống được thì mình sống được Chị qua Mỹ là cái năm chị bao nhiêu tuổi ta? Chị qua năm 12 12, bây giờ năm 20 à, năm rồi Bi, Thì lúc đó là bây giờ chị 60, lúc đó chị qua chị 50 Ờ 50, ồ qua lúc đó cái thời điểm đó Người ta nói chị biết không, khi mà qua Mỹ là phải qua từ lúc trẻ ừ. Qua mà lỡ cỡ lỡ rồi, cỡ để dạ. mà gia nhập với lại cái khó cộng lắm. đồng môi trường dạ. khó lắm Đúng rồi Trước đó là chị đi diễn ở Mỹ cũng 7-8 lần rồi dạ. Nhưng mà chị không có ý định là chị ở Mỹ luôn đâu dạ. Mà từ ngày mẹ chị mất á dạ mẹ chị mất ờ, rồi chị cũng thấy chị buồn mẹ chị mất được 2 năm là chị đi qua mỹ luôn đó chị là một người rất là đam mê nghề nghệ thuật đúng không ở việt nam ngày nào chị cũng cũng có thể đi hát mà qua đây tự nhiên cái xô chậu nó sẽ giảm đi rồi chị phải chuyển qua một cái nghề khác thì chị có cảm thấy là mình buồn hay mình chịnh lòng hay là mình nhớ nghề không? không chị không có cảm giác cái đó tại vì chị nghĩ ờ, nghề nào cũng là một cái nghề quan ừ. trọng là cái nghề của mình làm á nó có ừ. lương thiện hay không lúc chở bên cali chị làm trong cái ờ, tiệm phở nữa mà chị bưng phở rồi chị dọn bàn tại vì cái lúc mà chị đi ờ, vô chị làm trong tiệm phở đó thì ờ, có hai bác đó, thương chị lắm là à. giới thiệu cho chị à, đi vô tiệm tiệm phở làm thì chị ngồi chị làm thu tiền thôi à chị à, thu, tiền, tiền dạ. nhưng mà cái lúc mà cái tiệm đó nó đông dữ lắm luôn là chị, chị vừa qua cái nơi là chị đi không có làm chị qua tới nơi là chị học neo xong rồi chị đi làm thời gian cái chị buồn cái chị nói thôi không đi làm neo nữa buồn là buồn sao mấy người tại neo ấy có nhiều người dữ lắm đúng À, cho nên chị sợ chị đi làm thời gian cái chị thấy chị sợ quá với lại á à... giống như cãi không lại đó hả đúng chị không biết cãi đâu hãy nó tiếng à. tiếng sau mà là chị chị khóc mà chị không biết cãi chị làm neo bao nhiêu lâu thì chị chị buồn rồi chị nghỉ lúc đó chị làm khoảng được uh, à, 2 năm á cái xong cái cái hai cái bác mà bên Cali thương vậy nó thôi giờ con con con muốn làm gì chị nói con làm gì cũng được hết á nó nói vậy thôi bác giới thiệu con nó vô tiệm phở con tính tiền nha nói gì ờ, hả dạ, con làm được cái chị vô tiệm phở chị tính tiền xong thì cái phở đó tiệm nó đông lắm chị thấy cái cô bé manager đó cô cũng chạy cô cũng đi dọn bàn phụ tại vì không có kịp rồi cổ bưng phở rồi chị ngồi trên kia chị nhào xuống luôn chị cũng làm luôn. đúng rồi chị cũng hứa nhiều quá đúng trời chị cũng đi để xe đi dọn bàn đó chị không có cái cái gì để mà chị ờ, xấu hổ hết trơn á tại cái đó cũng là một cái công việc để mà mình làm từ một cái cái công sức của mình trong cái thời gian cái cái cô manager đó cô, cô ở mỹ nó lâu rồi cổ nhỏ tuổi còn hơn con gái chị nữa đó dạ. mà cổ nạt chị đó chị khóc quá trời xách túi đi về luôn ừ sắp cưới rồi về khóc quá trời khóc luôn bắt đầu là những cái ngày đã liền lúc đó là tuổi thân đó thật sự ra là chị cũng xác định là mình đi làm đó thì mình phải ờ, cố gắng cái vấn đề đó khi mà chị bước chân vô tiệm làm chị không nghĩ chị là ai đó chị là nghĩ là chị là một cái người đi làm bình thường thôi nhưng mà chị nghĩ là cô không có tôn trọng cái người lớn dạ. đó xong rồi cái ờ, ờ, chị nghĩ cái khóc quá trời bữa đó khóc quá trời luôn đến sáng hôm sau dậy cái bắt đầu nghĩ ra việc mới nữa nghĩ ra việc mới đi làm nail trở lại <laughs> ở lại đi làm nail trở lại làm nail trở lại tới giờ luôn lần lần hết thì chị cũng phải ờ, chấp nhận để theo cái nghề này thôi con chị nói thôi mẹ mẹ đừng đi làm tại thấy lâu lâu cái về nhà khóc thôi mẹ đừng đi làm nữa tụi con lo cho mẹ được mà đâu có đâu về đâu nhưng mà chị ở nhà hoài chị bệnh em ơi chị không có ờ. ở không được cái hiện tại ở đây cái thu nhập chính của chị là bằng từ ờ, ngành nail đó hả à, chị đi ờ, làm facial chị làm nail đó à, à, cũng đủ sống dư thì à, dư chút đỉnh hiện tại thì hai người con của chị qua mỹ là là hai là hai bạn đang làm về công việc gì à, trước đây lúc con gái chị nó 20 tuổi đó thì chị có cho qua mỹ cho nó học đại học ở bên đây 6 năm xong nó về việt nam nó làm việc Ồ là à, là đi du học đó hả? Đúng rồi, chị Tụi cho chị đi giỏi du học. Ha, ờ, nuôi con du học là giỏi không, đó. Không phải mình chị mà chị với uh, ba nó. À, à, à. hai người hùng nhau bên nội cũng lo cho cho con gái chị nó học cũng 6 7 năm xong rồi về Việt Nam. Lại về Việt Nam. để Nam làm việc ở bển, lúc đó là chị chưa qua Mỹ. Ừ. Lúc đó là mẹ chị chưa mất. Cái xong sau này chị với con trai chị đi qua trước, con gái chị nó thôi giờ à, mẹ với em qua rồi thôi con đi qua đây con ở luôn bây giờ là con gái chị nó đang bán trong cái tiệm thuốc tây á còn <laughs> con trai chị nó nó vừa học đại học mà nó vừa làm manager ở tiệm bánh 85 á đó là tính ra là từ lúc mà chị hoành lại với cái ngành neo thì tính ra là bây giờ chị đã chính thức chị làm với neo là bao nhiêu năm rồi cái đó chị ngưng mà khoảng chừng 2 năm thì chị qua đây 10 năm thì cũng 8 năm rồi có bao giờ trong đầu chị chị nghĩ là chị phải làm chủ tiệm neo không không, không có đi làm không chị không thích chứ với cái tên tuổi chị chị mở tiệm được chị bé mà... chị không có thích làm chủ đâu thôi đi làm công xong mà xách túi đi về thoải mái hơn làm chủ tiệm khỏi bị áp lực phải không với lại chị nói em nghe làm chủ tiệm em phải cứng cửa em phải giữ dằn lên đúng rồi chứ mà hiền như chị em nghĩ chắc thợ nó đi hết quá <laughs> chị là không có thích dính dáng tới tiền trước đây ở bên việt nam chị làm mấy cái chương trình show đó để mà lấy cái quỹ cho người nghệ sĩ nghèo đó chị làm cũng ờ, ba bốn chương trình đó dạ. thì chị giao cho chú chị là chú tiền bạc là chú đừng có nói gì con nha con dạ. không có biết đâu bán vé bán gì đó chi phí gì thì chú đưa cho con thôi dạ. còn chị thì cho lo cái phần nghệ thuật thôi ở ờ, trong cái quá trình mà chị ở đây chị cứ đi dũa neo ngày này qua tháng nọ như vậy rồi chị có bao giờ chạnh lòng là ồ mình không có đi nhiều show nữa hay là mình buồn hay là mình cảm không có nhớ nghề không? không coi như là chị qua bên chị qua đây thì chị làm cái facial nhiều hơn à chị làm à, cái ờ. mã skincare à, đúng rồi à, chị làm dạ, dạ. facial dạ. nhiều hơn là tại vì lúc bên Cali là chị có học lấy cái bằng facial thật sự ra đó khi mà qua Mỹ là chị xác định là cái nghề hát là cái nghề phụ cái công việc mình là cái nghề chính nói nhớ nghề thì là ừ, thật sự ra nhớ anh em nghệ sĩ nhiều hơn dạ. à, để mình gặp mặt với nhau còn nghề mình nhiều khi chị mỏi đến giờ này cũng đã mỏi mệt rồi dạ bên cạnh chị không có một cái bóng người đàn ông nào <laughs> không chị vẫn còn đẹp nha lúc mà chị qua mỹ đó chị ở bên cali đó dạ. thì lúc đó là uh, uh, chồng của chị cẩm thu á, là anh philip nam bây giờ đó dạ. với lại mấy người linh tâm rồi đó nói chị là kiếm người làm mai cho chị dạ. và nói là bên mỹ này là mình phải cần có người đàn ông chị đang phân vân chị nói ủa tại sao là bên mỹ này phải cần người đàn ông thì lúc đó mấy người cứ kiếm người làm mai mà tại vì chị thật sự ra chị cũng hơi bị khó tính một chút cho nên là giới thiệu người nào gì cũng nó không được hết trơn đó à, cũng có giới thiệu rồi đó cũng hả? có giới thiệu cũng cho gặp mặt luôn vừa thấy mặt là trả lời không có được đâu à, không có được <laughs> rồi trả lời thẳng mặt vậy luôn à, hả ờ, không trả lời với cái ông làm mai đó sao cho người ta cái cơ hội ít nhưng phải đi ăn đi uống phải trò chuyện chị mới biết sao chứ thật sự ra là trong lòng chị không muốn tại mấy người kia ép chị chị nói em thấy bên bên mỹ này sống một mình sướng thấy mồ đâu có cần có người đàn ông đâu tại cái gì chị cũng làm được hết đi ra đường đường xá thì chị cũng tự đi chị cũng mở cái ờ, gps đúng rồi gps đi tới đâu chị cũng đi hết á đó. đó nhưng mà thời ở việt nam là chị đã biết lái xe hơi chưa chị đã lái xe cộng 10 năm ở bên việt nam rồi ồ oh. lúc chị ở bên việt nam cái thời của chị đó Vậy cái hả? thời hoàng kim của chị cũng cũng có chị tự make up dạ. rồi làm tóc thì chị cũng phải tự làm chị không có thích ai làm cái đầu chị hết á chị phải tự làm tính tóc. là chị khó tính được bé luôn ừ, khó tính được bé <laughs> ủi đồ mà ra sân khấu mà một lần nhăn cũng không được luôn đó thôi này em đang nghĩ là tuổi trẻ chắc chị cũng yêu nhiều nên giờ già chị chán <laughs> nhưng mà nghe câu chuyện này em nghĩ là Chị khó từ bé gì là chứng tỏ cái tuổi trẻ chị chị chọn người yêu cũng khó lắm hả? Khó lắm, lúc kia còn trẻ ha mà ai mà thích chị á, mà quen mà chị thấy trước mắt là thấy cái bề ngoài cũng được được ha Xong rồi bắt đầu là bắt đầu mới là nhìn kỹ nè, nhìn móng tay coi có đất không Rồi soi dữ vậy đó hả? rồi cái soi người ta kỹ rồi cuối cùng có quen được nhiều không khi còn trẻ thì cũng quen nhiều đến bây giờ thì thật sự đó chị đã mỏi mệt rồi chị thấy bây giờ mình lớn tuổi mình ở với con mình thì chị thấy vui hơn tiến tới người nào mà rồi nếu mà về ở với nhau mà lại không hợp chẳng lẽ lại thôi nữa mà nếu cam chịu thì sao chịu nổi thôi tốt nhất là bây giờ sống một mình mỗi lần buồn á anh chị kết nghĩa của chị đó là kêu lên nhà chơi ăn uống uống mấy chai bia rồi đi về chị có đứa con gái với, với đứa con trai ừ. cũng lớn rồi ừ. cũng không bao giờ khuyên khuyên hay khuyến khích mẹ đi theo bước nữa hay là kiếm không. một người bạn đời gì hả không nó nó tóm lại hai con của chị nó tin tưởng cái sự quyết định của chị nhưng mà chị nghĩ là chắc nó cũng không muốn đâu tại vì nó chị nó thấy trong chuyện tình cảm chị nó không có tốt buồn nhiều hơn là vui cho nên nó nghĩ là mẹ ở vậy chẳng lẽ tốt hơn em thấy chị cái tính cách là thứ nhất là khó ừ thứ hai là hay bi lụy mà dễ khóc nữa ừ. nên là cái người đàn ông nào mà đến với chị á mà lỡ chị làm tổn thương chị cái là xong luôn rồi hết lên đường <laughs> <laughs> chị tình cảm nhưng mà chị không có, có lụy tình khi mà chị đã quyết định à, chị cắt đứt thì chị chị cắt đứt giàu cho chị có khổ cỡ nào đem về khóc khóc cả tháng cả năm trời nhưng mà vẫn bỏ bao lâu rồi chị có chưa chưa trở lại việt nam chị về năm 2000 chị về chị thăm ba chị đó là tới bây giờ chưa về lại chưa luôn về cái đợt năm 2000 chị về chị thăm ba chị đó lúc đó ba chị bệnh đó mà chị không có dám cho ai biết hết đó tại vì sợ biết rồi người ta kêu chị mình đi chạy xô rồi chị về chị từ chối đó thì chị ngại quá cho nên chị trốn chị không có cho ai biết chị về hết trơn á chị cái lúc mà thời điểm mà chị mới vừa bắt đầu ở mỹ nè chị có đem theo một cái kỷ vật gì của nghề nghiệp á, đem qua mỹ không có, chị đem đồ hát chị, đem mấy thùng đồ hát chứ đem tuồng Ngày xưa bên Việt Nam đó chị có cả trăm cuốn tuồng luôn vậy đó Trời Nguyên tuồng, nguyên tuồng á ờ. Mấy cái đó nặng lắm luôn á Đúng rồi, nặng lắm mà chị na theo đó Đi đâu chị cũng na theo hết trơn á Đối với chị á, chị quý giá lắm Tại vì những cái cuốn tuồng đó là của mấy bác rồi ờ, hồi xưa soạn giả bác Diễn Châu rồi bác Hà Triều Hoa Phượng rồi bác uh, Ngụy Kiều Tắm Vân đó rồi bà nội Bảy Phùng Há đó cái đó là những cái mà chị ờ, thấy rất là cần phải đi theo bên mình chị hôm nay thì thật sự là à, Nga rất là vui và cái cái cảm xúc mình rất là đông đầy tại vì mình đến một nhà nữ nghệ sĩ mà hồi bé Nga rất là thích coi chị coi là cái cái cách cái cách của chị diễn lúc nào chị cũng nhẹ nhàng mà chị rất là cái kiểu giống như là con người mà giống như là ở đâu trên trời rất xuống nghĩa em gọi là tiên á à. <laughs> giống như em nói là cái cô này giống như cô tiên vậy đó nhưng mà nghe nhớ cái thời đó là chị đã định được ờ, cái biệt danh gọi là ờ, thần đồng cải lương có nghĩa là chị đi theo ờ, cải lương từ lúc bao nhiêu tuổi chị ờ nếu mà tính là chị đi hát với ba mẹ chị năm chị 4 tuổi cái lúc đó là 4 tuổi là chị đi theo ba mẹ ở đoàn thanh minh thanh nga đó má thanh nga đó mê nói là giờ con dám hát mở màn không hát trước khi mà tuồng á tuồng Ồ, vậy đó, đó hả là chị ra chị hát chị hát cái uh, túp lều lý tưởng thuộc hết luôn thuộc hết luôn rồi chị nhảy rồi dữ lắm thì chị nghe ba mẹ chị kể chứ chị 4 tuổi chị đâu nhớ mẹ chị kể là chị thích lắm là hay mở màn ra là bốn năm tuổi là bắt đầu là đi tìm chị là không thấy đâu là cuối cùng mà thấy chị ở cánh gà đó chị ngồi chị ngồi cánh gà chị coi hết nguyên tuần luôn vai nào chị cũng thuộc hết Ồ. Oh. À, là chị, giống như chị đã mê cái đam mê à, chị đã mê tự trong máu rồi chị đi theo ba mẹ đến năm chị 8 tuổi thì chị đi về nhà chị học học văn hóa thì chị vừa đi học thì chị vừa đóng phim đóng phim sống tình với lại à, cô thẩm thúy hằng với tài tử bên hồng kông à, chị cũng có đóng phim một cái phim với à, với má thanh nha cái phim người cô đơn khoảng thời gian đó thì là bác nhà báo à, trần tấn quốc á, thì là mới cho chị một cái giải là giải thần đồng à lúc à, đó là, là lúc chị... chị 8 tuổi thôi còn nhỏ mà chị được cái mệnh danh là thần đồng cải lương á chị có thích với cái tên đó không và chị có cảm thấy là mình hãnh diện khi là mình còn thích bé lắm không? à, vậy ờ, hả hãnh diện lắm nghe người ta kêu kìa thần đồng thanh thanh tâm kìa là khoái lắm luôn <laughs> cái lúc 8 tuổi là chị về nhà chị học cho đến năm 15 tuổi thì à, bà nội à, phùng há mới đưa chị à, vô thi ở trường trường nghệ thuật sân khấu thì lúc đó là 15 tuổi là trường không có nhận Trường chỉ nhận từ 16 tuổi Thế lúc đó bà nội Phùng Há mới đưa chị qua trường Hữu Trang Thì lúc đó là trường Hữu Trang nhận chị Chị vừa đi học ờ, nghệ thuật, chị vừa học văn hóa Chị ra trường là năm 80, ờ, năm 81 đó Là bắt đầu là chị bổ túc lên tới lớp 12 Từ ờ, năm 81 là chị đi hát luôn tới giờ luôn 15 tuổi à, 15, là chị 15. vô trường Trần Hữu Trang chị học dạ. Học 3 năm trong quá trình đó là mình cũng vừa đi học mà vừa đi diễn đúng thì ờ, chị đi học ờ, ở ờ, trần quốc trang là có những mỗi ngày là có cái giờ học văn hóa à, chị 18 tuổi là ra trường tốt nghiệp ra trường đó nguyên một cái cái trường của chị là coi như tốt nghiệp bốn mươi mấy người ở trong đó có dân hà với chí linh đó à, chí linh em của chị Tài linh đó dạ. dân hà là bạn cùng khóa hôn lớn với chị đó ba mẹ chị là cũng là một trong những nghệ sĩ cải lương rất là nổi tiếng mà chị cũng là con nhà nòi đó à, ba chị là à, nghệ sĩ Nam Hùng à, mẹ chị là nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa chị theo nghề chị có bị áp lực cái bóng của cha mẹ không chị không có áp, áp lực gì hết á chị thích thì chị theo nghề thôi nhưng mà tất nhiên là nếu không có ba mẹ chị làm sao có chị làm sao có cái nghề của chị áp lực rồi cái tên tuổi ba mẹ chị thì chị chưa nghĩ tới chị nghĩ là ngày hôm nay chị có được cái tên của của chị mà khán giả thương mến chị là cũng nhờ thầy cô dạy dỗ chị ba mẹ dạy dỗ chị rồi khán giả cho chị cái tình thương tính ra là chị đã đã kiếm tiền được từ bé đúng không ừ. mà cái thu nhập của chị hồi đó mà chị biệt danh thần đồng thì em nghĩ chắc là thu nhập chị rất là nhiều đúng không chị không rành lắm tại vì lúc đó là ba mẹ chị lấy tiền hết luôn á chứ chị không có rành <laughs> chị không có biết em biết không á chị không có biết xài tiền luôn á sau này chị ừ. có cái lúc uh, chị lập gia đình mà chị cũng chưa biết xài tiền luôn đó trời dễ thương ờ. dữ vậy hả à, không biết xài tiền thì trong cái cuộc đời của chị á, nếu mà con đường sự nghiệp của chị á, tính ra là từ năm 4 tuổi tới năm nay là tổng cộng là bao nhiêu năm ta? Năm nay chị 60 tuổi thì wow. là bốn mươi mấy năm rồi. Bốn mấy năm chỗ. Gần 50 năm. Mà nhìn chị trẻ thì ha. Chị già rồi. <laughs> Nếu mà nói 60 <laughs> không ai tin luôn á. Ôi nghệ sĩ Thanh linh Tâm trước mặt Nga là đang ngồi đây là 60 tuổi của gì nãy giờ Nga đang nghĩ trong đầu Nga này chắc chị năm nay chắc cũng trên 50 chút mà trong cái quá trình mà chị hoạt động nghệ thuật đó là chị thấy có cái kỷ niệm nào mà cho mình buồn nhất hoặc là cái kỷ niệm nào mà chị nhớ là chị thấy vui nhất con đường hoạt động của chị buồn cũng nhiều nhưng mà vui thì cũng nhiều giống như ông trời cho mình cái điều gì mà thật sự là tốt đẹp may mắn thì sẽ lấy mình cái khác ừ, thì chị đúng là mình là... được cái hào quang thì đúng phía rồi. sau hào quang mình sẽ rất nhưng là mà đẹp. thật sự cái tận ở trong trong lòng chị trong suy nghĩ chị từ nhỏ đến bây giờ đó cái hào quang đó là tự chị ờ, chị mê nghề chị cố gắng chị hát thôi chứ thật ra chị không có thích cái hào quang tại vì mỗi lần một cái hào quang một cái điều gì á, là ở trong nghề nghiệp chị tới đó thì y như rằng sau đó nó sẽ có một cái một cái điều mà nó không nó không may mắn đến với chị nhất là cái chuyện tình cảm trong cuộc đời đi hát của chị ha mấy chục năm rồi đã có rất nhiều lần chị nói là chị sẽ xin tri tổ nghiệp cho chị đừng đi hát nữa ừ. tại vì chị cũng buồn nhiều đó nhưng mà em thấy em cuối cùng rồi cũng, cũng đâu cho đâu rồi cũng cuối cùng cũng không có không có làm à. được cái điều đó mà thật sự cái cái gương mặt của chị ấy, diễn thì nhẹ nhàng nhưng mà lúc nào nó cũng cũng có cái nét nó hơi đượm đượm buồn á chị <laughs> có ai nói chị điều đó không ờ, khán giả thích chị đóng mấy cái vai khổ đó ừ, ờ, vai khổ nhưng mà chị thì chị thích thích trải nghiệm nhiều vai yeah. Dạ. nhiều cái tính cách khác nhau có một cái thời gian là chị hát cái vai tính cách đó khán giả không chịu không thích ờ khán giả không thích khán giả nói là không có thích đóng mấy cái vai dữ con chị với thằng con chị là con gái có có theo nghề có thích không thì lúc hồi nhỏ nó thích lắm tối là thỉnh thoảng chị cho nó vô đoàn chơi đó nó thích lắm luôn mà chị thấy nó thích quá hay chị sợ ồ vậy hả ờ tại chị không muốn chị không muốn cho nó theo nghề chị chị muốn cho nó đi học ừ. tại vì chị thì chị không có được học tới nơi tới chốn học tới lớp 12 thôi chưa có được lấy bằng đại học chưa có được tới nơi tới chốn cho nên chị muốn con chị chị hướng nó theo cái vấn đề học khi mà chị thấy thích quá là bắt đầu là chị không cho đi vô nữa <laughs> nó vô đoàn là đó cây dao cũng vậy vô đoàn là theo thời mỹ thích thời mỹ lắm là trần kim tuyền cũng vậy chị làm như vậy chị có thấy là mình mình nghiệt ngã đối với con cái không tại vì ngay từ bé ba mẹ chị rất là thoải mái cho ừ. cái sự chọn lựa của chị mà chị cũng là một người nghệ sĩ thành công thì cắt cớ gì mà con mình nó theo chắc nhiệm như mình bị sợ bây giờ em nghĩ đi bên tân nhạc thì chị không biết nhiều ở bên kịch thì chị không có không biết nhiều như hầu như ở bên cải lương á những người mà đi cái bộ môn nghệ thuật cải lương đó em thấy cuối đời người ta rất là khó khăn không chị đã thấy từ lâu rồi chị đã hiểu được từ lâu cho nên chị muốn con chị đó nó sau này nó học đến nơi đến chốn đó nó có bằng đại học để nó lo cho tương lai của nó thì chị nghĩ nó sẽ vững chắc hơn là bây giờ là, là nó đi theo con con đường nghệ thuật của chị nói ừ, chính xác nghệ thuật đó chỉ có một thời thôi cái thời lúc còn trẻ mình còn son sắc mình còn khỏe hơi ca mình vẫn còn tốt đến khi cái tuổi nào đó là tự trọng nó bị đào thải à cái lo lắng của chị đôi lúc em thấy nó cũng có cái đúng ừ. mà cải lương là giống như là một cái ngành nghề rất là sau này là gặp rất là nhiều khó khăn khó khăn lắm ờ. rồi kiểu hát bội nè rồi tuần cổ rồi à, cải lương thì cái bộ môn này đó là sau này là mình phải giữ nó cho nên khi mà chị bước chân qua mỹ chị nghĩ là đi hát là cái nghề phụ thôi ừ. công việc đi làm mới là cái nghề chính ừ. thì có show thì mình đi không có thì ừ. mình đi làm thôi ừ. ừ. quá trình mà đi diễn ờ, cải lương thì em thấy là chị với anh ờ, vũ linh là giống như một cái cặp ờ, giống như người ta gọi là cặp sống thần thì trong cái quá trình mà chị với ảnh đi diễn á, ăn ý trên sân khấu nhưng mà ngoài đời ấy, thì là chị và ảnh có cái sự thân thiết không hay có những cái kỷ niệm nào mà chị nhớ nhất về cái ờ, sự nghiệp đi diễn với anh thì, anh, anh ờ, Linh không? đối với anh Linh á thì ờ, mà không phải riêng cá nhân mình chị anh Linh anh hát rất là nhiều à, cô Đào giống như chị Tài Linh rồi chị Phương Hồng Thủy rồi à, Ngọc Quyền rồi Thoại Mỹ rồi sau này là Tú Sương với Trinh Trinh ừ. anh hát chung với Linh cũng đều thích hết á tại vì ảnh hát ảnh rất là, là nâng đỡ cho cái người à. bạn diễn từ cái chỗ nâng đỡ sau đó đó thì sẽ thành cái diễn mà liên kết với nhau mà cái thời điểm đó em có nghe nói là chị với anh vũ linh là là hai người có yêu nhau à? thì à, cái đó là tình yêu trên sân khấu thôi ra đời chị với ảnh cũng cãi miết hả à? À, thì đó là cái góc khuất phía sau hậu ờ, trường á ờ. nhiều khi chỉ không cãi nhau hả là không có nhìn mặt nhau luôn á ok vậy mặt lớn mặt nhỏ nhưng mà bắt đầu cái cảnh kia ra là phải ôm nhau phải thấm thiết <laughs> ủa vậy hả ờ. có nghĩa là ở trong vừa vừa diễn ở trong hậu trường là cự nhau xong Đúng ra rồi. là phải ôm nhau ôm nhau thấm thiết lắm mà, mà diễn mùi bẩn luôn mùi bẩn luôn rồi chừng dứt cái cảnh đó xong vô là giận tiếp ờ giận ờ vậy đó cho <laughs> vui vậy <laughs> ủa rồi có khi nào giận nhau mức độ mà là không có muốn diễn chung với nhau nữa không chị à, cũng có một đôi lần à, ừ. nhưng mà cái đó là cái sự hiểu lầm thôi ừ. nó không không nó không có đáng để mình để trong đầu dạ. nhưng mà em biết không những cái cái chuyện mà giống như đang cãi nhau ở trong hậu trường đó ừ. rồi ra sân khấu đó là mà là mình hát tình tứ mùi mẫn á cái đó không phải là giả tạo đâu nhưng mà tại vì khi á, em bước ra sân khấu á, chị không phải là chị nữa mà em không phải là em mà em là một cái nhân vật của trong đó ừ. là khi gặp người chồng của mình hoặc là khi dọc giống như chị diễn cái hòn Giang Phu với anh Vũ Linh vậy đó dạ ừ. thì ví dụ như hai đứa mới cãi nhau trong đây giận không có ngó mặt nhưng khi bước ra sân khấu thì là tự nhiên chị không phải là thanh thanh tâm nữa mà anh Vũ Linh không phải là Vũ Linh mà là chị là Thanh còn anh Vũ Linh là Dịnh Cảm ơn ờ, chị rất là nhiều. Hôm nay là Thúy Nga có một cái buổi ờ, đến đây thăm ờ, nhà của nghệ sĩ Cải Lương Thanh Thanh Tâm thì cũng và chị đã chia sẻ những câu chuyện rất là chân tình đến làm đến, đến giờ đói <laughs> chị, chị cho em qua bếp để em thưởng thức đồ ăn nha chị hay nấu ăn thường xuyên không hay là lâu lâu mới nấu không một lần? có đâu chị phải nấu cho con chị ăn sáng dạ. nào chị cũng phải nấu ngày nào chị cũng nấu luôn mười năm nay là chị qua mỹ là vậy luôn chị chị giống giống bà chị là thích nấu ăn ừ. chị thích nấu ăn từ nhỏ luôn chợ nó có gần đây không chị gần lúc có trước chợ ở dưới thì chị hay đi chợ ờ, chị hay đi chợ hồng kông á đi chợ ừ. tân bình đó à. xong chị về đây chị về ở khê Đi thì cũng có cái chợ cà mau À, cũng gần đây luôn à, chị? cũng gần đây luôn, chị đi chợ 12 phút Chị một tuần á, chị ờ, làm có 5 ngày thôi, chị ốp 2 ngày Con chị nó cũng ốp giống chị luôn Để ba mẹ con đi ăn đi uống ở ngoài tô bún ngon quá chị ơi chị nấu cái vị y chang Việt Nam luôn á nêm nếm được cái mùi y chang luôn hai người con của chị á là có có có thích cái khẩu vị của mẹ không hay là qua tới Mỹ bây giờ thích ăn đồ Mỹ mà không muốn ăn đồ của Nó, mẹ không nó ăn quen chị đã nấu từ hồi nhỏ chị ở nhà chị nấu lẩu mắm đó là là chỉ có chị nấu là nó ăn mình nó ra ngoài nó ăn nó nói không có ngon chị nãy giờ em trò chuyện với chị á em quên chị hát một câu giọng cổ cho em nghe lại đi trời đất ơi <laughs> em năng nỉ gì luôn á ok chị ca một cái ờ, một câu ờ, ờ, ở trong cái bài tài xanh cho tuấn nha dạ à, cái bài này hồi xưa mẹ của chị đó là lấy cái giải thanh tâm ừ. năm mẹ chị có 16 tuổi thôi dạ à, mẹ chị nổi tiếng cái bài này ai nước nở với dòng đàn tư mà Nhạc sầu dương theo chiếc lá lạnh lùng rơi đang làm chi buồn lắm thoại khanh ơi ta rái rước bồi hồi xa ngấn lệ cầm chiếc đàn lên nghiêng vai cổng mẹ tìm người thương khắp cả bốn phương trời mẹ ơi đôi mắt của con nay đã mù rồi chiếc tỳ ba trùng dây lông phim vẫn u hoài theo những giọt mưa rơi đường sáng tề diệu vời xa xôi tiếng ve ngâm hòa lẫn tiếng sạc sào của những chiếc lá vàng rơi Giữa một chiều thu trên đường về biên ai Rồi, trời ơi, chị chị vừa ca lên mình da gà em nó nổi lên nó trơn luôn á bao nhiêu lâu mà mà theo nghề như vậy mà lâu nay chị không có đi hát nhiều rồi chị có bị cảm giác là mình quên những cái bài ca của mình quên không? chứ mà mỗi lần mà chị có show rồi chị phải tập lại ờ là phải phải tập chị phải cái mỗi ngày mỗi ca cho nó ra cái hơi bao năm hoạt động ờ, ngành nghệ thuật cải lương chị có làm một cái show riêng của mình lần nào cho chị chị không thích làm lay show cho chị chị thích làm cái chương trình tổng hợp có đầy đủ nghệ sĩ thôi à nhưng mà có bao giờ chị nghĩ từ đây tới già chị phải có một cái show riêng cho chị không không không luôn chị không thích chị cái tên mà thanh thanh tâm á là cái tên đó là từ sanh là cha mẹ đặt hay là cái nghệ danh của chị đi làm nghề nó là nghệ danh của chị tên trong của chị là thanh ừ. ba mẹ đặt cho chị là nguyễn thị thanh thanh ừ. thì cái lúc mà mẹ chị cấn bầu chị á là mẹ chị lãnh giải quy à, chương vàng giải thanh tâm là cái thời điểm đó là má thanh nga rồi mẹ chị rồi nhiều nghệ sĩ là giải thanh tâm lắm dạ, dạ. thì để kỷ niệm cái cái năm mà mẹ chị sanh chị đó ừ. thì mẹ chị mới lấy cái chữ thanh tâm cộng thêm cái chữ thanh nữa là thanh thanh tâm Ừ. cuối cùng là từ cái tên đó là nó vận vô cái nghề chị luôn á đúng rồi em nhớ là cái có câu chuyện là trong năm 2020 á là hình như là ba của chị mất á là cái thời điểm đó 21. là à 21 21 đúng rồi là lại đúng đúng cái mùa đại dịch covid đó. đúng rồi chị mới vừa mới vừa về thăm ba chị trở qua đây tháng sau là bên việt nam là đầy hết luôn là xong rồi tới ba chị mất thì đầu năm 21 là ba chị mất ờ, là chị không về được hả chị dám dạ, về được tại chị đã biết trước ờ, ba chị không có khỏe rồi cho nên năm 2000 chị mới về ba chị nhiều bệnh lắm ba chị bị suyễn đó là mấy chục năm rồi ba chị uống thuốc suyễn nhiều quá cho nên nó biến chứng qua tiểu đường qua gan rồi cái thời điểm đó đó chị chị không về được rồi cái cảm xúc mình nó làm sao thì chị buồn nhưng mà chị đã có sự chuẩn bị rồi thì bên kia bên kia cúng bên đây chị cũng cúng cái ngày mà cúng bên kia hoàng ba chị á bên đây chị cũng lập cái bàn thờ dạ. chị để tang ừ. con chị hai đứa con để tang cúng ông ngoại rồi từ hôm cái dịch tới giờ là chị vẫn chưa về lại Việt Nam đúng không